đầu tính sau 30 tháng 4 là xuống là chia tay không quen nữa ừ. sau đùng cái uh, hai ngày sau cái em ảnh nói thôi cưới nhau đi cái gì kỳ vậy dạ cưới nhau trong vòng 3 ngày thôi ừ. nói nói tật xấu của, của bà luôn đi Đó. Dạ. bà dí quá đúng không dí quá bào quá bào làm bào hết là, vừa sửa điện vừa sửa nhà rồi vừa nói trong nhà có cái gì sửa được là sửa hết ờ. rồi còn làm uh, các kênh, kênh youtube cho vợ rồi ờ. còn phải đi ra ngoài làm kiếm tiền nữa à. bào quá chừng bào bào cả tinh thần lẫn vật chất <laughs> dạ thì em mong à, vợ em thì chịu khó ờ, lên ờ, youtube là học ờ, các món ăn nấu cho nó tay nghề nó lên à. cao hơn à. ông nghĩ được nữ là yêu bằng tay nha em học được có một ngày xong em mai em quên công thức em biết không phụ nữ mình là thích yêu yêu bằng tay ừ. nhưng mà chinh phục đàn ông là phải bằng miệng đó ừ. bằng là món ăn đó nha đó. Ừ. Dạ, em xin chào uh, MC Hồng Vân, MC Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu em là Quang vân. ạ. À, kỹ sư điện à, em hay à, đi làm công à, công trường ạ. À, em à, 35 tuổi, em ở Bình Thạnh ạ, ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh nghe cái giọng của em là anh muốn biết là em à, gốc quê, quê. đâu? Dạ quê em Đắk Lắk ạ. Thôi con mời uh, vợ Vinh. Dạ em tên uh, Trang. À, em cũng đến từ Đắk Lắk luôn. Dạ năm nay em uh, 35 tuổi. Dạ à, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ở ở quận 1 chắc là họ quen nhau từ cái thời họ ở đắk lắc á chị họ quen không? nhau ở quê đúng không sai hết rồi dạ không thôi bây giờ các bạn hãy khui đi là lần đầu tiên mà các bạn gặp nhau là ở đâu lần đầu tiên tụi em gặp nhau là ngày à, mùng 4 tết ạ bạn à, tụi em à, giới thiệu dạ, tụi em về quê ăn tết á cái anh bạn của em với ảnh á là thật ra là anh họ của em giới thiệu anh đó cho em uhm, giới thiệu đó thì không biết cái anh đó có người yêu rồi uhm. thế là anh ấy ờ, sau này mới khai ra là có người yêu rồi thì mới cảm thấy có lỗi cho nên là dịp tết đó thì mới ờ, cài bẫy cho hai đứa này đi anh này cũng chưa có người yêu thì em cũng chưa có người yêu đó thì mới ờ, rủ đi cà phê ở trên ờ, trên phố đi uống cà phê bình thường xong mà em có có rủ về nhà chơi cái anh bạn của em thì anh nói là thôi hôm nay anh bận rồi thì hai đứa thì sẽ kèo tự đi chơi đi thì lúc đó thì em cũng rảnh anh này cũng rảnh thế là ừ, đèo nhau đi chơi nguyên một ngày mùng muốn tết mà lần đầu tiên gặp anh vinh này thì thấy anh như thế nào xấu anh xấu anh trời mắt cũng mí răng thì to rồi ăn ờ, ngủ cà phê cứ nghe răng ra cười thôi vậy chứ mắc gì mà hôm đó là đi chơi nguyên mùng tại vì bữa đó em rảnh cháu của em là đi về quê anh chị ừ. cũng về quê có mỗi mình em ở nhà đâu ừ. có ờ, làm gì đâu thế còn vinh thì sao nào à, lần đầu tiên đến thì em với bạn em đi đến cuộc hẹn hơi trễ khoảng tầm 30 phút 45 phút gì đấy sao trễ dữ vậy Dạ thì uh, em cũng không biết là đi uh, lên uh, gặp uh, mai mối giới thiệu gì sao đâu Em tưởng là đi ừ. chơi thôi cho nên là ừ. cũng th thông thả đi Đi uh, nửa đường thì bạn mới nói yeah. Dạ cô này cô vẫn ngồi chờ trên đó thì mình ừ. thấy đâu thì ờ, đến lúc gặp mặt thì điềm tĩnh chứ không có nóng giận gì thế mình thấy có ấn tượng tuy rằng ờ, mình trẻ hẹn nhưng mà cô điềm tĩnh cô ngồi bao chờ bao dung một người phụ nữ bao <laughs> dung đúng không dạ. nói chung là có ấn tượng ờ, ok với cổ yeah. Dạ. em có cái hình mẫu lý tưởng nào đó đó là em cũng có quen mấy anh chàng cũng Ờ, làm cũng công việc cũng ổn định lương cũng ừ. cao cũng có nhà thành phố vậy đó quen thời gian xong mình không có nói chuyện không có hợp rồi khác về tôn giáo nữa cho nên là mình không có quen nên sau cái này ờ, cái là mình đặt tiêu chí rồi thôi mình à, lấy được người đàn ông nào ờ, thương mình thương mình là được rồi yêu chiều mình rồi làm những cái gì mà mình muốn ừ à, rồi rồi ông này ông có được bao nhiêu trong cái tiêu chuẩn của em dạ nói chung là ok chị trăm phần trăm nghĩa là đó là cái thời gian các bạn gặp nhau lại trên ờ, đắk lắc nhưng mà sau tết rồi thì là có xuống sài gòn để mà tìm hiểu nhau tiếp tục hay không và quen nhau ở đâu dạ có thì mùng năm tết em có mời ảnh là uh, xuống nhà ở sài gòn chơi ừ. nó thì lên đó, em cũng ok rồi em lên nấu cơm nấu cơm xong rồi tối hai đứa cũng đi chơi vòng vòng cũng nói chuyện qua lại zalo sẽ sẽ giao thôi thì thấy là bạn này là đầy đủ cái tiêu chí đó thì phải khí thế ừ. tiến tới thôi ừ. đúng không cưng nhưng mà nhưng mà trong thời gian quen thì 3 tháng á, thì ừ. kiểu như là quen quen nhanh thì mình chán cũng nhanh chắc có chuyện xảy ra đúng không nói chung là về công việc cũng ảnh nhiều khi cũng bấp bên nè rồi à, thời điểm đó là ảnh quen em sau 2 tháng thì ảnh có làm bên uh, công ty uh, về về điện nữa à. dạ thời gian thì hai đứa cũng không có dành cho nhau nhiều vừa làm quán pizza vừa làm bên điện nữa nên gặp nhau cũng ít ừ. rồi cũng có xích mích một này cái này nọ ban đầu tính sau 30 tháng 4 là xuống là chia tay không quen nữa ừ. sau đùng cái uh, hai ngày sau cái em với anh nói thôi cưới nhau đi Hả? cái gì kỳ vậy dạ cưới nhau trong vòng 3 ngày thôi ừ. tại sao lúc đó thì cũng lớn tuổi rồi thôi thì cưới nhau luôn đi rồi được tới đâu đó tính tới gia đó. đình có hối cưới không dạ, dạ không. không trong cái uh, lúc quen nhau đó thì em cũng cũng làm hai hai việc chứ không phải là em làm cái câu lạc bộ bida không của em ừ. cái à, cô bạn này cũng lớn tuổi rồi thì mình chắc cô cũng không có phải là đòi hỏi hay là mè nhau nhiều như các cô à, ừ. tin tin thì mình mới tập trung cho công việc nhiều hơn thì không ngờ là cô thì thật ra thì là do mình sai thì chị em phụ nữ thì ai cũng giống nhau ừ. người ta cũng mong muốn được quan tâm được yêu chiều thế thì em mới thấy là mình sai thì em mới ờ, nói là nghĩ là thôi được cô này ok thế này thôi mình ờ, phải cưới luôn vừa xuống làm quà <laughs> vừa xuống coi như là coi như là kết hôn luôn đặt dạ. vấn đề kết hôn luôn em thì bình dương còn em là sài gòn cho nên là đi xuống đi lên đi xuống phải nó rất là vất vả đúng không thời điểm sau thời điểm cưới nhau thì cũng uh, vẫn làm ở bình dương với sài gòn đó rồi con cái là lúc nào lúc tại em có con luôn thì em sợ là cũng muộn á ừ, à. sợ lâu đúng không dạ ừ. rồi cái lúc mang bầu với sinh con á là có ảnh gần dạ thì thì có tại vì nhà em có cho thuê nhà đó em cũng có mấy bạn ở trong nhà chung ở ờ, chung nhà luôn thì dù có vấn đề gì thì có mấy bạn đó hỗ trợ ừ. chỉ là mình không có chồng ở bên cạnh nhiều thôi rồi hai vợ chồng về sống với nhau giờ đến cái phần mà loài tật xấu nè dạ ảnh thì cũng cũng ngoan lắm chỉ có cái tật là ngủ mà nghiến răng á em có làm sẵn cái máng răng cho ảnh nhiều khi ảnh nhớ thì ảnh ngậm khi là ngồi bấm bấm điện thoại xong cái ờ, ngủ quên á à. ngủ quên quên ngậm răng coi như là nguyên một đêm đó em bị mất mất ngủ ảnh ảnh ngủ ngon lắm như vậy cái tật xấu không phải là tật xấu nghiến răng mà là quên đeo cái máng quên đeo máng nghiến răng <laughs> đó thật xấu là tật hay quên <laughs> yeah. ừ gì nữa còn gì nữa không với lại ờ, trước khi cưới á ờ, trước trước khi cưới thì trước khi quen á thì cũng có nói là anh anh bỏ hút thuốc thì em mới quen anh thì cũng có bỏ thuốc bỏ thuốc thiệt thì đến một năm sau khi mà ảnh làm xa nhà kiểu xa vợ con cái mùa covid bị ở lại ừ. vũng tàu ờ. ba tháng á thì cũng buồn cái là hút thuốc lại ừ. hút tới giờ luôn dạ đúng rồi Trời em phát hiện ra xong cái ờ, cũng chửi mấy lần giận mấy lần xong cũng cho mặt ra vậy à em ơi cái dòng mà đã cai thuốc rồi hút lại là hút gấp đôi nha dạ mốt có tự lực cánh sinh đi có cai được thì cai không cai được thì chưa xong cứ ngưng một lần là gấp đôi nhưng mà theo anh đó thì là bớt dần và dạ, nếu dạ. được bỏ luôn đi tại vì thứ nhất là nhà của trẻ con cái thứ hai nữa mình cũng lớn tuổi rồi bây giờ cái thuốc lá nó rất là nguy hiểm ờ. với vợ và con em là những người mà bị ảnh hưởng nặng hoặc là những nơi em tới sửa điện <laughs> cả nhà bị dính hết luôn à. rồi có mong muốn ông xã thay đổi điều gì không với lại hai vợ chồng em đang ờ, đang có dự án làm youtube về du lịch á thì thì cứ cuối tuần là em có bắt ảnh đi quay cái cuối tuần là ảnh được nghỉ thứ bảy chủ nhật nhưng mà không có được ngủ nướng là bắt đi quay vậy đúng sáu rưỡi bảy giờ đi quay ừ. xong khi về làm video kiểu như em không biết làm thì ảnh ảnh biết làm anh nhưng mà ảnh làm nhăn nhó ừ. Rồi hai vợ chồng cũng cự nhau đó, xong bây giờ em chỉ muốn là à, ảnh giúp em là đi quay nhiều hơn rồi cùng nhau đi du lịch nhiều hơn để mình có thể làm một cái kênh về du lịch nó đó là cái sở thích của em đúng không dạ đúng ừ. rồi ừ. mà yêu cầu cao lắm ạ chính à, em là cái người à, đầu tiêu ra cho vợ đấy chứ tại vì hồi, hồi trước vợ em hay đi du lịch mà toàn là chụp hình không thì em mới nói vậy xong mẹ không làm một cái kênh youtube đi rồi để quay lại những cái kỷ niệm đó mà up lên để trên ờ, trên trên mạng đó để xem cho vui làm cái kỷ niệm vợ mới nói à nhưng mà cái này là em là em không biết quay nè em cũng không biết làm phim nè nói à, thế bà biết không này bà biết thì để để bà làm để bà hỗ trợ cho mẹ nhưng mà đến khi mình hỗ trợ là yêu cầu cao quá giao deadline dí sách đít luôn mình làm <laughs> mình còn công việc của mình nữa chứ không có trả lương đâu đúng không <laughs> dạ. à, nói nói tật xấu của, của bà luôn đi à. bà dí quá đúng không dí quá bào quá bào làm bào từ là vừa sửa điện vừa sửa nhà rồi vừa nói chung nhà có cái gì sửa được là sửa hết ờ. rồi còn làm ờ, các kênh, kênh youtube cho vợ rồi à. mình phải đi ra ngoài làm kiếm tiền nữa à. bào quá chừng bào bào cả tinh thần lẫn vật chất <laughs> nhưng mà nhiều lúc than thì nói ờ, bào cho vui chứ vợ em sống rất là tình cảm tuy rằng nấu ăn không ngon chứ nhưng mà biết chồng mệt thì phần xuống bếp mà nấu những cái món kể tật mà em chứa hài lòng đó ừ. ừ. dạ, em, em nè. tật xấu là quá quá quá dị ứng với lại bụi bệnh ở ở quá sạch ừ. à. hầu như cái thời thời gian ở nhà là dành để mà dọn dẹp rồi lau chùi bụi thì em nghĩ là cái nếu mà mình quan tâm cái vấn đề nhỏ nhỏ mà nó nhiều quá thì nó nó lại nó lại tốn đi cái thời gian để mình làm cái việc khác Thế là may sau này gia đình hai vợ chồng có điều kiện có nhà to mà mà lâu cờ đó có mà chết à. <laughs> kỳ như vậy thì cũng rồi em mong vợ em thay đổi điều gì nhất dạ thì em mong à, vợ em thì chịu khó à, lên à, youtube học các món ăn nấu cho nó tay nghề nó lên oh. cao hơn yeah anh nghĩ được nữ là yêu bằng tay nha em học được có một ngày xong cái mai em quên công thức em biết không phụ nữ mình là thích yêu yêu bằng tay ừ. nhưng mà chinh phục đàn ông là phải bằng miệng đó ừ. và gọi là ừ. món ăn đó nha đó hôm nay thì nhân dịp à, đến với chương trình vợ chồng son thì không biết rằng là hai vợ chồng có những cái uh, tình cảm gì hay là có những cái sự bày tỏ nào dành cho nhau hay không À, dạ có em có một món quà đặc biệt dành cho chồng của em wow. dạ thì cảm muốn cảm ơn ảnh là trong thời gian qua ảnh cũng uh, biết lắng nghe mình rồi cũng có hỗ trợ mình làm rất là nhiều thứ cô vợ đặc sắc ơi. quá vậy à, lâu lắm rồi á nghe đó, đứng lên, cảm ơn ơi, đứng lên mở ra coi là cái gì Ô, mình mở ra coi đi mở ra coi đồng hồ chắc wow oh. một chiếc đồng hồ rất đẹp nghe cả nhà thôi em đeo luôn đi cưng đeo luôn đi cho nó giữ lại làm kỷ niệm đeo dạ, luôn bữa giờ hứa với ảnh hoài là bây giờ mới mua được ạ wow còn mặt miết lòng thầm luôn kìa trời ơi thích Trời không em ơi. em thích cái này đúng không dạ, yeah, uh, cũng, uh, cũng thích nhưng mà nó lại gắn thêm trách nhiệm vậy nếu có quả này chắc đi về muộn hơi khó này à, <laughs> rồi bây giờ mình đã nhận quà rồi thì không biết rằng là mình phải có cái điều gì đó để mà đáp lại với vợ chứ đúng, không chồng à, xin cảm ơn vợ thì hai vợ chồng mình à, đến với nhau nhanh nhưng mà trong à, cũng à, hai năm dịch vừa rồi thì lần này là lần mặc áo cưới thứ năm của vợ rồi à, vì dịch nên tụi em vẫn chưa có hoàn thành xong cái cái cái, cái, cái thủ tục cưới của tụi em nữa ừ. chúng ta cũng đã cùng nhau vượt qua cái thời gian khó khăn mong vợ mạnh khỏe vui vẻ dạ. dạ rồi cũng chúc uh, ba là có nhiều sức khỏe để có thể mẹ bào nhiều hơn bào sức nhiều hơn <laughs> đây trả lời cái hộp dạ. À, rồi cảm dạ. ơn hai em đã đến với chương trình vợ chồng son